Dạ vâng, uh, xin chào quý nhà đầu tư của VN Direct. Uh, xin chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư của VN Direct đến với chương trình nhịp đập thị trường ngày mùng 3 ờ, tháng 11 ngày hôm nay. Uh, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên của phòng uh, phân tích đầu tư, uh, tư vấn đầu tư ở VN Direct và đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay là có anh uh, Nguyễn Văn Linh là chuyên gia của trung tâm tư vấn đầu tư ở VN Direct sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi về diễn biến thị trường ngày hôm nay uh, cũng như là xu hướng ngành và xu hướng của một số cổ phiếu ở ờ, trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu về khóa học D-Trade là khóa học giúp các anh chị có thể nâng cao cái khả năng giao dịch, tìm kiếm cơ hội, có hiệu suất đầu tư lớn ở trên thị trường. Chúng ta có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi tham gia khóa học. Thì em xin phép được để đường link tham gia khóa học ở phần chat. Các anh chị có thể truy cập vào D Academy của VN Direct, dacademy.vndirect.com.vn để có thể tìm hiểu thêm về khóa học này ạ. Như thường lệ thì chương trình ngày hôm nay của chúng ta là sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là về diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần nhận định của chuyên gia và phần thứ ba sẽ là phần hỏi đáp và trả lời về các cơ hội đầu tư cũng như là những ờ, thắc mắc câu hỏi của các anh chị ạ. Thì em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của hôm nay với ờ, nhận định về diễn biến của thị trường thì như chúng ta có thể thấy phiên hôm nay là một phiên giảm điểm khá là sốc của VN Index. Chúng ta có thể thấy ở đây ở biểu đồ 1 giờ chúng ta có thể thấy là 9 giờ sáng là thị trường hôm nay đã tạo gap lập đỉnh mới ở mức 1463 ờ, điểm, mức kỷ lục của index nhưng sau đấy thì đà giảm bắt đầu diễn ra từ 10 giờ. Chúng ta có thể thấy là index giảm đến 17 điểm, có đến lúc là đã về đến mốc 1440 là gần về ngưỡng hỗ trợ của index. Nhưng sau đấy thì sau 11 giờ là diễn biến thị trường có khả quan hơn khi uh, bắt đầu tăng trở lại và đến 2 giờ chiều cuối phiên thì uh, index của chúng ta là giảm từ 1454 xuống còn về 1444 kết thúc phiên với khối lượng khá là mạnh. Phiên hôm nay cũng là một phiên thanh khoản rất là lớn của index. Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ ngày thì chúng ta có thể thấy là hôm nay là xác định là thị trường vừa lập đỉnh mới và cũng có lượng thanh khoản kỷ lục 43.000 tỷ cho phiên ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn cụ thể ở đây, ở trên biểu đồ thì chúng ta có thể thấy là số lượng cổ phiếu giảm hôm nay rất là mạnh 328 cổ phiếu đặc biệt là có đến 64 cổ phiếu sàn trong ngày hôm nay để cho thấy được cái sự biến động rất là mạnh của chỉ số index nhưng điều này chủ yếu là đến từ việc các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ bị chốt lời vì sao vì chúng ta có thể nhìn sang chỉ số VN30 chỉ số các cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta thấy VN30 hôm nay lại có một phiên tăng điểm rất là tốt tăng đến 9 điểm và thanh khoản cũng được cải thiện mạnh lên 15.000 tỷ với 13 mã tăng cùng 15 dã giảm mã giảm để cho thấy được là dòng tiền hôm nay là có diễn biến chuyển vào các cổ phiếu vốn hóa lớn rời bỏ khỏi các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ nếu chúng ta nhìn cụ thể vào uh, Market Watch của VN thì chúng ta có thể thấy là phiên hôm nay là một phiên tăng điểm rất là tốt của các cổ phiếu ngân hàng nhóm cổ phiếu là đã bị gần như là bị bỏ quên trong thời gian vừa rồi chúng ta có thể thấy là Techcombank hôm nay là đóng góp đến gần 2 điểm và cái đà tăng của index hay là cổ phiếu ờ, BIDV đóng góp 1,1 điểm. HDBank, Vietcombank, Công Thương, MB, OCB, STB hầu hết là các ngân hàng ở trong này ngoại trừ Sabeco ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu nóng rất nóng trong thời gian vừa rồi như là GVR là đã có phiên giảm điểm rất là mạnh và đóng góp tiêu cực vào index um, trừ 3 điểm ngoài ra là một số các cổ phiếu bất động sản như là Vinhomes hay là Novaland hay là KBC Khang Điền VIX DG ở đây đều đóng góp tiêu cực vào cái uh, mức giảm điểm của index ngày hôm nay thanh khoản hôm nay là chúng ta xác nhận lập một kỷ lục mới chúng ta có thể thấy là nếu so sánh với phiên giao dịch hôm trước thì gần như là đã tăng đến 70 ờ, 80 để cho thấy được là lượng tiền vào trong phiên hôm nay là rất là lớn và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì sau khi là xác định xác lập cái đỉnh mới ở mức hơn 1460 trong lúc uh, ờ, 9 giờ sáng khi mà thị trường mở cửa tạo gáp thì sau đấy là đà giảm đã diễn ra và chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu giảm điểm là chiếm ưu thế hoàn toàn so với cả nhóm tham chiếu và nhóm ờ, tăng điểm trong ngày hôm nay. Các cổ phiếu giảm điểm phối phiên chiếm đến 65% tổng số cổ phiếu trên thị trường ngày hôm nay. Nếu chúng ta nhìn vào biển đồ phối ngoại thì hôm nay lại là một phiên mua dòng 300 tỷ của khối ngoại. Chúng ta thể thấy là khối ngoại đã mua dòng đến 266 tỷ cho Hòa Phát. Ờ, ngoài ra thì uh, mua dòng 56 tỷ cho Vinhomes và 14 tỷ cũng như là 4 uh, à, cho HD Bank và 4 tỷ cho Vietcombank. Ở chiều ngược lại thì Vinamilk bị bán dòng khá là nhiều, 41 tỷ Ngoài ra thì Hoa Sen bị bán dòng 83 tỷ. Một số cổ phiếu khác bị bán dòng như là Masan, Đất Xanh uh, hay là TPBank bị bán dòng khá là nhiều. Quay lại với cả VN30 diễn biến VN30 thì như em có nói là phiên hôm nay lại là một phiên tăng điểm tốt của vn 50 chúng ta có nhìn thấy là thanh khoản ở đây là được thải, cải thiện khá là nhiều so với cả các phiên hôm trước để cho thấy là cái sự dịch chuyển dòng tiền là là đang có dấu hiệu trong ngày trong phiên ngày hôm nay là có dấu hiệu là quay về với cả các cổ phiếu vốn hóa lớn cụ thể nếu chúng ta nhìn vào diễn biến của đồ thị 1 giờ ở ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là VN30 là đang chạm về cái mức kháng cự quanh mức 1530 ở trên này với ờ, thanh khoản được cải thiện khá là nhiều Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào à, diễn biến của các nhóm ngành ở trong VN30 thì thứ nhất là nhóm ngân hàng. À, thì như em cũng đã nói hôm nay là một phiên ờ, dòng tiền chảy vào nhóm ngân hàng rất là mạnh. Chúng ta có thể thấy một số cổ phiếu như là HD Bank là tăng đến 6,2%, đã có lúc là đến chạm trần trong ngày hôm nay. Đóng cửa ở 27.2. Các cổ phiếu khác như là Sacombank, Techcombank hay là BIDV, MB, VP là đều có mức tăng rất là tốt trong ngày hôm nay. Nhóm trụ thứ hai ở trên VN30 đó là nhóm uh, Vingroup thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu VRE hôm nay cũng có phiên tăng điểm khá là tốt mặc dù trong lúc trong ờ, trong lúc giao dịch là đã có lúc tăng đến 32.5 nhưng mà viên VRE là đóng cửa mức 31.7 vẫn là một mức tăng khá là tốt ở chiều ngược lại thì ờ, Vinhomes cổ phiếu bất động sản bị giảm khá là mạnh giảm 2,5% ngày hôm nay cổ phiếu ờ, Vingroup uh, VIX giảm nhẹ 0,5% nhóm thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống thì như chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay là có mức giảm 1,1% khối ngoại bán dòng khá là nhiều chúng ta thấy là khối ngoại đã bán ra uh, đã bán ra một một triệu 900 nghìn cổ phiếu trong ngày hôm nay uh, ngoài ra thì Sabeco có phiên tăng điểm rất là ấn tượng tiếp tục tăng điểm lên 172.6 tăng 4,5% trong phiên và Masan thì hôm nay tham chiếu giữ nguyên ở mức tham chiếu ở mức 145.5 phần chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc uh, tổng hợp diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ em xin phép được nhường lại mic cho anh Linh ạ xin mời anh Linh ạ Ờ, cảm ơn khôi à, ờ, xin chào anh chị nhà đầu tư à, đến với chương trình à, tìm đọc thị trường của Verex thì bạn khôi cũng đã vừa chia sẻ với anh chị cái góc nhìn về à, diễn biến của thị trường trong phiên trường hôm nay thì linh xin phép sẽ điểm qua về cái cái tình hình à, diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm nay và cái góc nhìn về về về phân tích thuật của à, thị trường à, phiên ngày hôm nay à, chúng ta chứng kiến một cái phiên mà dòng tiền à, có sự chuyển dịch rất là quyết liệt khi mà chốt lời rất mạnh nhỉ các ờ, nhóm cổ phiếu um, mid cap hay small cap những nhóm mà đã tăng ờ, rất mạnh trong thời gian vừa qua như là nhóm cổ phiếu uh, bất động sản hay là bất động sản khu nghiệp đây chúng ta nhìn vào cái bảng uh, về những các nhóm ngành ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đa số các ngành đều hôm nay đều giảm khá mạnh trong đó thì uh, những ngành mà trước đó có cái nhịp tăng tốt ví dụ như chúng ta có bảo hiểm này uh, cũng giảm 3% trong phiên ngày hôm nay bất động sản bất động sản ngày hôm nay thì có đến uh, nếu chúng ta nhìn ở đây chỉ có đến 31 à, mã giảm sàn có một mã duy tăng trần trong đó còn còn lại là đến 35 mã giảm giảm giá có thể kể đến một vài cái trường hợp ví dụ như KBC Đích Tổng Nam Long HDC rất nhiều các cổ phiếu ờ, nhóm ờ, bất động sản hôm nay có cái phiên giảm khá mạnh trong cái phiên ngày hôm nay ở chiều ngược lại thì ờ, tích cực nhất trong phiên ngày hôm nay có có lẽ kể đến nhóm cổ phiếu ngân hàng đây chúng ta thấy ngân hàng hôm nay có đến hai mã tăng trần trong đó có OCB OCB là cái cổ phiếu mà chúng ta cũng đã nếu anh chị theo, theo dõi chương trình à, thường xuyên chúng ta đã nhắc đến cổ phiếu này khá nhiều trong uh, trong chương trình của uh, chúng ta uh, và hôm nay có Liên Việt uh, Postbank phiên cũng đóng cửa phiên trần và có đến 17 mã cổ phiếu tăng giá trong phiên uh, của ngân hàng trong phiên ngày hôm nay thì điều này cũng điều này cũng cho chúng ta thấy rằng là uh, cái um, cái sự chênh lệch khá lớn của uh, quả ờ, nhóm cổ phiếu uh, vốn hóa lớn và nhóm cổ phiếu trong viên 30 trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Chỉ số viên đích thì hôm nay cũng là một cái phiên giảm điểm với một khối lượng thanh khoản rất là lớn. Thanh khoản hôm nay có đến hơn một tỷ cổ phiếu được giao dịch trong phiên ngày hôm nay. và cái mức và cái cây nến đóng cửa ngày hôm nay là một cây nến mà có một cái, cái thân đến nó khá là lớn Ờ, và cũng đã vi phạm về cái uh, nửa cái thân đến cái tăng ngày hôm trước chỉ số VN30 thì hôm nay uh, hôm nay có một cái phiên uh, tăng điểm tăng 0,6% khối lượng của VN30 cũng rất là tích cực hôm nay có cái phiên tăng uh, với cái cái khối lượng giao dịch của VN30 gấp đôi so với trung bình của 20 phiên cho thấy rằng có một cái dòng tiền đã đã có sự chuyển dịch rất tốt của dòng tiền sang nhóm cổ phiếu vốn vốn hóa lớn này nhìn chung nếu chúng ta nhìn về chỉ số ờ, VN Index thì chúng ta thấy rằng là sau cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì à, chỉ số vẫn nhìn về góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì chỉ số vẫn đóng cửa ở trên cái một nghìn à, đâu đó một ờ, một nghìn nghìn trăm trăm bốn bốn hai mươi 1420 1425 điểm à, mà đã là cái đỉnh ngắn hạn đã thiết lập từ đầu tháng 7 vẫn ờ, vẫn đóng cửa trên vùng này nên nhìn về góc nhìn kỹ thuật thì trạng thái của thị, của thị trường đến phiên ngày hôm nay nó vẫn là tích cực Tuy nhiên thì ờ, nếu nhìn ờ, vào cái diễn biến cụ thể trong phiên ngày hôm nay thì chúng ta thấy có rất nhiều các ờ, nhóm cổ phiếu mà đã bị chốt lời cực kỳ mạnh trong phiên ngày hôm nay. Ví dụ như là có thể kể đến là nhóm về bất động sản. Nhóm này thì các cổ phiếu nhóm bất động sản trong thời gian vừa qua đã tăng giá rất là mạnh. Tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua. À, ví dụ như là trong đây là chị nhìn thấy là Nam Long ạ. Thì Nam Long này có một cái nến mà chúng ta thấy rằng là cái nến gọi là cái nến um, bao phủ đây cái đến mà cho thấy ờ, cái biến độ cái cái biến động của trong phiên này rất là mạnh từ ờ, cao nhất là vùng giá uh, gần 66 so về đóng cửa mức thấp nhất phiên uh, à, 57.9 khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay cũng có cái sự gia tăng so với trung bình của 20 phiên trước uh, bên cạnh đó thì các cổ phiếu khác ví dụ như đích tổng chẳng hạn chúng ta cũng chứng kiến một cái cây nến một cái phiên mà gần như là biến động rất mạnh và đóng cửa ở mức uh, mức mức uh, sàn trong phiên ngày hôm nay khối lượng lên đến uh, gần 23 triệu lên đến khoảng tầm 56% ờ, cái cái cái số lượng cổ phiếu đang điều hành của cổ phiếu đích tổng này cho thấy là ờ, à, phiên này là cái phiên mà chốt lời rất mạnh của à, của nhóm ờ, cổ phiếu bất động sản cái nhóm mà đã tăng đã tăng khá nóng trong thời gian vừa rồi bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là cái nhóm cổ phiếu cũng cũng cũng bị cái áp lực chốt lời rất mạnh trong phiên ngày hôm nay những cổ phiếu như GVR là cái phiên mà hôm qua là cái phiên GVR đóng trần chính thức vượt được cái vùng uh, 40 41 và chúng ta đã trao đổi phiên ngày hôm qua rất nhiều anh chị hỏi về phiếu này tuy nhiên phiên ngày hôm nay là cái phiên mà đã trả lại toàn bộ cái phiên tăng của ngày ngày hôm qua và đóng cửa ở mức 39.3 giảm 6,7% khối lượng giao dịch có điều là khối lượng giao dịch trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng chưa thực sự lớn so với ờ, với, với cái phiên tăng trước đó hay là KBC cũng thế KBC thì cũng là một cái phiên mà cho chúng ta thấy cái cái biến động rất là lớn của phiếu này giảm sàn trong phiên ngày hôm nay à, hay là các cổ phiếu mà phân bón chẳng hạn thì phiên ngày hôm nay thì các cổ phiếu này cũng bị chốt khá là mạnh phân bón à, rồi à, các cổ phiếu về um, liên quan đến về um, xây lắp đầu tư công dụ Hòa Bình này Hòa Bình là một cổ phiếu cũng cũng bị chốt khá mạnh trong phiên ngày hôm nay à, hay BCG là một cổ phiếu cũng tăng khá mạnh trong thời gian vừa rồi thì hôm nay cũng là một kênh đến uh, giảm điểm khá mạnh của, của của nhóm này nhìn chung thì phiên ngày hôm nay chúng ta chứng kiến là cái phiên mà chốt chốt lời trên diện rộng ở cái nhóm cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa rồi như là nhóm bất động sản rồi nhóm à, phân bón hay là một vài cổ phiếu à, liên quan đến đầu tư công trong giai đoạn vừa rồi tăng rất mạnh thì phiên này bị chốt lời trong chiều ngược lại thì à, chúng ta vẫn nhìn thấy một sự tích cực của của, của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà cái mà chúng ta kỳ vọng rất nhiều trong một vài phiên gần đây khi chúng ta chờ một cái tín hiệu gọi là quay trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn thì phiên ngày hôm nay chúng ta chứng kiến cổ phiếu ngân hàng trong đó thì tiêu biểu nhất là cổ phiếu OCB là cổ phiếu mà hôm qua các anh chị cũng có có có hỏi về cổ phiếu này và linh cũng đã trao đổi với anh chị là chúng ta hay trung tâm tư vấn đầu tư cũng đã có một quyết định mua vào ở vùng giá quanh 26 27 cho cổ phiếu ờ, OCB này à, và hôm nay là một cái phiên ờ, tăng trần rất là thuyết phục của của OCB với khối lượng giao dịch lên đến 18 triệu vượt uh, tăng gấp uh, 3 lần so với trung bình của của uh, 20 phiên trước đó là một phiếu rất tích cực trong nhóm à, trong nhóm banh à, khi mà đã vượt đỉnh vùng đỉnh trước đó à, hay là một vài à, cổ phiếu khác ví dụ như Techcombank hôm nay cũng có một tín hiệu khá là tích cực cổ phiếu này cũng đã tăng giá và tiệm cận đến cái vùng à, vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó quanh vùng giá 54 khối lượng giao dịch cũng có cái sự cải tiến nhất định trong phiên ngày hôm nay à, một vài trường hợp khác như ACB chúng ta cũng nhìn thấy một tín hiệu khá tích cực của cổ phiếu này tuy nhiên thì như trao đổi trước đó ờ, chúng ta trao đổi trước đó thì ACB đang trong một cái vùng tích lũy này và nó cũng chưa có một cái cái sự xác nhận mà tiếp diễn cái xu hướng tăng của của cổ của cổ phiếu này trong cái à, thời, thời điểm hiện tại tuy nhiên thì cái góc nhìn về về giao dịch ngắn hạn của cổ phiếu này cộng thêm khối lượng giao dịch cũng đang cho thấy là là là cổ phiếu này cũng đang có cái tích cực dần sự chuyển biến tích cực dần trong ngắn hạn MBB chúng ta cũng nhìn thấy tín hiệu MBB đúng không ạ hay là VPBank à, rồi BIDV BIDV là cổ phiếu có một cái đã tăng khá là tốt trong phiên ngày hôm nay thì BIDV hôm qua có một cái um, thông tin về việc uh, Ờ, xin ý kiến cổ đông về việc ờ, chia cổ tức của của BNV trong đó thì có uh, bên cạnh cái việc chi cổ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và 2021 thì có một cái uh, phát hành thêm khoảng tầm hơn 8 phần trăm để phát hành riêng lẻ hoặc chào bán cho cổ đông hiện hữu thì đó là một cái câu cái catalyst cái câu chuyện của BNV mà trước đó cổ phiếu này vẫn đang đang đang đang có câu chuyện này trong thời gian tới và gần đây thì cổ phiếu này cũng có một cái mức tăng khá là khá là tích cực nếu mà nhìn về BIDV thì cổ phiếu này gần như là không có cái đã tăng gần như là không tăng trong cái giai đoạn nếu mà so với các cổ phiếu ngân hàng khác trong cái giai đoạn vừa rồi thì gần như là không tăng giá Vietcombank chúng ta cũng thấy Vietcombank vẫn giữ được cái vùng vùng, vùng, vùng là hỗ trợ này và bật và bật tăng trở lại nhóm banh hôm nay là cái nhóm mà rất tích cực và nó cũng cho chúng ta thấy rằng là cái chỉ số VN30 chúng ta hôm nay đóng cửa trong sắc xanh nó khác hoàn toàn so với ờ, so với uh, ờ, VN Index ở phiên ngày hôm nay do đó thì phiên ngày hôm nay nếu chúng ta nhìn đơn thuần nó là một cái sự chuyển dịch um, của dòng tiền chốt lời từ cái nhóm cổ phiếu um, đã tăng nóng trước đó trong đó có nhóm small cap hay là mid cap để chuyển sang cái nhóm vốn hóa lớn và để mà uh, xác nhận được cái xuống tiếp theo chúng ta sẽ cần quan sát cái diễn biến cái xu hướng của dòng tiền trong các phiên uh, sắp tới như thế nào nó có tiếp tục tập trung vào những cái cổ phiếu um, vốn hóa lớn không trong đó um, đặc biệt là nhóm ngân hàng để chúng ta uh, xác định được cái xuống ừ, tiếp theo của cái cái thị trường trong uh, thời gian tới hay cũng như như cái nhóm ngành những cơ hội mà chúng ta có thể tiếp cận nhóm chứng khoán ngày hôm nay thì cũng vẫn duy trì được cái đà tích cực thôi cũng chưa có một cái tín hiệu gì ờ, quá ừ, tiêu cực ở nhóm cổ phiếu này còn FTS thì hôm nay cũng khá là tích cực FTS này đóng cửa 70.5 cũng khá là tích cực trong trong phiên ngày hôm nay à, có lẽ thì uh, Linh sẽ dành ờ, thêm thời gian để ờ, trao đổi với anh chị về ờ, về về mã cổ phiếu cụ thể nhiều hơn thôi. Còn thị trường thì chúng ta nhìn đơn tuần ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là ở VN Direct chỉ có một cái cái sự chốt lời ở nhóm vốn vốn hóa vừa và nhỏ thôi. Còn vốn hóa lớn, nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là nhóm nhóm cổ phiếu ngân hàng rất là tích cực trong phiên ngày hôm nay và chúng ta cần theo dõi thêm cái diễn biến ở nhóm này còn nhóm cổ phiếu thép thì như linh cũng trao đổi với anh chị trong ngày hôm qua thì dòng thép ngắn hạn vẫn đang có tín hiệu khá là tiêu cực đặc biệt là cổ phiếu hoa sen hay là cổ phiếu nam kim linh cũng đã cho đổi với chị thì phiên ngày hôm nay tiếp tục là có phiên bán rất là mạnh của của nam kim hay là của hoa sen ngắn hạn nhóm này chúng ta tạm thời chúng ta không nên tham gia nhóm này hòa phát thì đang tích cực hơn hòa phát vẫn đang giữ được cái vùng giá đâu đó quanh vùng giá năm 56 này trong ngắn hạn tuy nhiên thì ờ, ngắn hạn nhóm này chúng ta nên chờ thôi chúng ta cũng chưa có một tín hiệu nào tốt để chúng ta à, chúng ta giao dịch trong à, à trong thời gian tới Ờ, xin phép được dành cái ờ, thời gian để cho trả lời cho các hỏi của anh chị về cổ phiếu ạ. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang phần ờ, hỏi đáp, trả lời câu hỏi. Thì em xin được bắt đầu ngày hôm nay với câu hỏi của nhà đầu tư Hiền Nguyễn là dòng chứng khoán và bất động sản còn mã nào có tiềm năng cho việc mua mới sau phiên hôm nay không ạ anh Linh? À, ở đây thì mình xin phép trả lời có do Khôi uh, Khôi Nguyên vào sau thì có anh câu trả lời của câu hỏi của anh Xuân Nghi có hỏi về chiều mua cổ phiếu KBC, à, S99 hay CMX thì Linh xin phép được uh, trao đổi thêm một chút về các cổ phiếu này. Uh, Kinh Bắc thì anh chị nhìn thấy rằng là sau một cái nhịp uh, cổ phiếu vượt cái, cái vùng đỉnh khá là thuyết phục đâu đó quanh cái vùng 46 47 này à, và tăng. Tuy nhiên thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu bị chốt lời khá mạnh. Chúng ta thấy cái phiên uh, cái thân nến này, cái thân nến ngày hôm nay là một cái thân nến gần như bao trùm toàn bộ cái cái uh, thân nến uh, tăng ngày ngày hôm trước và gần như là ăn trọn bốn cái phiên tăng trước đó khối lượng giao dịch cũng rất lớn do đó cái áp lực ờ, ngắn hạn ở phía kinh bắc này nó sẽ trong ngắn hạn nó sẽ khá lớn sau một cái phiên ờ, giảm điểm ngày hôm nay do đó nếu mà chúng ta à, hỏi về vị thế mua vào ngắn hạn cổ phiếu uh, kinh bắc này chúng ta hoàn toàn có có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái cái cái vùng tiếp uh, cái uh, những cái phiên giảm điều chỉnh tiếp theo nếu có cổ phiếu này để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào thì uh, ngắn hạn nó sẽ có một cái vùng hỗ trợ chính là cái vùng địch trước đó đã vượt qua đâu đó quanh cái vùng 46 đến 47 à, này này là cái vùng mà chúng ta có thể quan sát cái gì biến giá của cổ phiếu này trong cái cái um, thời gian sắp tới xem là cái vùng này nó có giữ được không nếu vùng này nó giữ được thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và chúng ta chờ một tín hiệu xác nhận ở cái vùng giá này để chúng ta tham gia cổ phiếu kinh bắc nếu có trong trường hợp ngược lại nếu mà cổ phiếu này nó bị vùng này nó bị phá vỡ ấy, thì chúng ta có thể chờ đợi những cái vùng giá nó nó, nó tiếp theo vùng này là cái vùng mà hỗ trợ quả kinh bắc ở trong cái cái nhịp vừa rồi thì đây là hai cái vùng mua tiềm năng của quả kinh bắc mà anh chị có thể quan sát trong thời gian tới chúng ta chú ý đến chúng ta đừng vội tham gia khi mà cổ phiếu nó vừa có xuất hiện một cái cái nhịp phiên bán mạnh này đây mình chia sẻ chút anh chị nếu anh chị nhớ về cổ phiếu CSV ờ, này cổ phiếu mà trong trước đó nó có một cái nhịp tăng giá rất mạnh tăng giá rất mạnh trong thời gian vừa rồi và nó có một dạ. cái phiên uh, giảm điểm đây đây là một cái phiên mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều thì nó có một cái cái cái, cái nền như ngày hôm đó đúng không ạ thì sau đó cổ phiếu này đã giảm mạnh trước khi mà tăng giá trở lại do đó thì chúng ta sẽ không vội chúng ta tham gia sau một cái kênh nến mà giảm điểm như này cả bởi vì sau đó nó sẽ cần cả một quá trình trước khi mà nó nó tăng giá trở lại đúng không do đó trường hợp KBC cũng thế trường hợp KBC thì nếu chiều mua chúng ta có chúng ta có cơ sở để chúng ta chờ đợi những cái vùng giá thấp hơn chúng ta mua vào thôi chúng ta cũng chưa vội à, khi mà cái dòng tiền ngắn hạn nó đang có dấu hiệu nó nó chốt lời nó rút ra chốt lời nhóm ở nhóm này chuyển sang con nhóm khác do đó thì anh chị ngắn hạn anh chị chưa chưa nên vội tham gia ở cổ phiếu này CMX à, cái nhóm à, cổ phiếu về nhóm thủy sản cũng thế CMX thì chúng ta thấy rằng là phiên ngày hôm nay phiên mà cổ phiếu chạm cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó và phiên này là cái phiên đã bị bán mạnh trở lại thì ờ, tiếp theo cái vùng ờ, cái vùng ờ, hỗ trợ tiếp theo của của của CMX nó sẽ nằm ở đây quanh vùng giá 15.5 này, này thì nếu có mua nếu có cân nhắc mua vào cổ phiếu này thì chúng ta sẽ quan sát ở những cái vùng cái vùng giá này để chúng ta chờ cái tín hiệu giá xác nhận để chúng ta tham gia thôi còn sau một cái phiên rơi mạnh như này thì cái gọi là cái cái cái dư địa giảm của cổ phiếu này trong thời gian tới nó sẽ còn Ờ, về S99 S99 cũng thế đây là cổ phiếu mà nếu mà anh chị nhìn ờ, về ờ, lịch sử của cổ phiếu này chúng ta thấy rằng là sau một cái nhịp tăng tăng khá mạnh cổ phiếu thì thường thường nó hay có một nhịp trả lại khá là, là nhiều đúng không ạ cổ phiếu nó trả lại khá là là mạnh sau một cái nhịp tăng à, về cổ phiếu này thì thì cá nhân linh nghĩ rằng là nếu anh chị có tham gia những cổ phiếu này thì chúng ta cũng có những cơ hội để chúng ta chờ đợi thôi đây ví dụ đây là vùng chúng ta có thể chờ đâu đó quanh vùng 21 à, đến 22 là cái vùng mà gọi là vùng mua tiềm năng chúng ta sẽ cần quan sát cái định giá ở vùng này à, nếu mà chúng ta có có có cân nhắc chúng ta mua vào thì chúng ta sẽ chờ ở vùng giá này chứ ngắn hạn chúng ta chưa nên chị nhá. có thể sau một cái phiên giảm mạnh này cổ phiếu ờ, trong phiên sau có thể hồi phục lại một chút tuy nhiên thì chúng ta chưa vội chúng ta chưa vội ngắn hạn chúng ta chưa vội tham gia bởi vì là sau một cái cái phiên bán rất mạnh này thì, à, thì cổ phiếu nó sẽ cần một thời gian để nó tích lũy trở lại trước khi nó tăng giá thì đó là cái à, chia sẻ của linh về à, à, về ba cái cổ phiếu KBC S99 hay CMX ở đây thì chị quay trở lại với câu câu hỏi của chị Hiền Nguyễn về ở đây có chị anh câu hỏi của anh anh Duy Khang về chiều mua của các cổ phiếu như VCI, VND hay là VGC thì cá nhân linh nghĩ rằng à, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn là nhóm rất là tiềm năng trong thời gian tới chúng ta thấy cái giá trị giao dịch của thị trường ở thời gian gần đây nó nó đang có chiều hướng tăng trở lại khá là tích cực đúng không ạ đặc biệt là phiên này chúng đã xác lập một cái cái đỉnh cao mới về cái um, thanh khoản của thị trường thì VCI sau một cái phiên à, vượt vượt đỉnh rất là thuyết phục với một cái nền tăng à, tăng mạnh và khối lượng giao dịch gia tăng à, thì phiên ngày hôm nay cổ phiếu đã có một cái cái điều chỉnh khối lượng giao dịch cũng không không chưa quá lớn so với cái phiên tăng trước đó thì anh chị có thể có cơ sở để anh chị chờ bùng quanh 65 đến 66 đây sẽ là vùng mua tiềm năng nếu có một cổ phiếu này trong thời gian tới anh chị có thể uh, thể cân nhắc quan sát vùng này chúng ta nên quan sát uh, chứ chưa chưa vội mua anh chị nhé bởi vì là có những cái trường hợp ví dụ như là uh, hôm qua chúng ta có trao đổi trường hợp SGP đúng không ạ thì chúng ta có một cái vùng mua tiềm năng của SGP đâu đó quanh cái vùng giá này cái vùng đỉnh trước đó vượt tuy nhiên thì phiên này của nó đã rơi hẳn vỡ vùng này rồi đúng không ạ thì chính vì lý do thế chúng ta chưa nên nên vội mua vào khi mà cổ phiếu nó về cái vùng vùng vùng cái vùng mua tiềm năng mà chúng ta cần chờ những tín hiệu xác nhận của giá của cổ phiếu trước khi chúng ta mua vào VND cũng thế ạ VND thì là một cổ phiếu gần như là cổ phiếu chứng khoán mạnh nhất trong cái cái nhịp vừa rồi cổ phiếu đã vượt đỉnh thì chúng ta có cơ sở chúng ta chờ những cái vùng nó test lại đâu đó quanh cái vùng à, cái vùng à, đây cái vùng này cổ phiếu để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào thôi chứ à, chúng ta nhóm này đang là nhóm mà tích cực nhất ở thời điểm hiện tại của của của thị trường rồi anh chị có thể có chờ những cái vùng điều chỉnh của cổ phiếu này thì chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào rồi. Ở ờ, VGC VGC là một thuộc nhóm cổ phiếu bất động sản công nghiệp là nhóm này cũng bị chịu ảnh hưởng khá khá mạnh trong cái cái phiên ngày hôm nay. Đây thì VGC à, anh chị có thể chờ nó test lại cái vùng đỉnh cái vùng đỉnh à, ngắn hạn trước đó đã vượt à, đâu đó quanh cái vùng giá 37 đến 38 ấy này là cái vùng mà anh chị có thể quan sát chờ tín hiệu giá ở vùng này để chúng ta mua vào. Chúng ta à, sau một cái nhịp ờ, sau cái phiên ngày hôm nay cái phiên mà dòng tiền ờ, ngắn hạn đã chốt lời khá là khá là quyết liệt các nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh thì um, trong một vài phiên tới thì sự phân hóa nó sẽ sẽ xuất hiện đúng không ạ trong một hai hai phiên này thì uh, gần như cổ phiếu nào nó cũng sẽ sẽ chịu cái áp lực uh, bán quả cả các cái ngành thôi tuy nhiên thì trong một vài phiên sắp tới cái sự phân hóa nó sẽ xuất hiện và chúng ta nên ưu tiên những cái cổ phiếu đã vượt đỉnh nó đã vượt đỉnh và nó đang quay trở lại nó test lại cái mục đỉnh để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào và đây cũng là một trường hợp mà cũng khá là à, cũng khá là là là tích cực trong cái vì rồi anh chị có thể chờ những cái, cái ở à, những cái vùng giá 37 38 là cái vùng mua tiềm năng chúng ta chờ cái tín hiệu xác nhận của cổ phiếu ở những vùng giá này để chúng ta à, chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào trong cái cái nhịp điều chỉnh sắp tới của cổ phiếu này thì đó là câu trả lời cho à, chiều mua vào của cổ phiếu um, v, VCI, vld và VGC ạ. À, thì thì cái ờ, câu trả câu ờ, trả lời vừa rồi cũng đã trả lời cho câu hỏi của chị Hiền Nguyễn chị hỏi về dòng à, à, dòng chứng khoán đúng không ạ còn về dòng bất động sản thì linh chia sẻ thêm một chút về nhóm bất động sản là cái nhóm mà phiên hôm nay cũng cả, có chút lời cũng khá mạnh thì bất động sản trong giai đoạn vừa rồi thì hầu như các cổ phiếu đều tăng khá là mạnh và nó nó mang cái cái hiệu hiệu ứng là tâm lý nhiều hơn là những cái yếu tố về mặt cơ bản của doanh nghiệp khi mà đặc biệt là những dịch covid đích tộc là cái cái cổ phiếu mà kết quả kinh doanh quý ba rồi của doanh nghiệp nó không không thực sự tích cực tuy nhiên thì cái giá diễn biến giá của cổ phiếu này trong cái thời gian vừa rồi nó khá là mạnh à, thì nhìn về nhóm uh, bất động sản thì anh chị uh, thấy rằng là cái nhịp tăng vừa rồi rất là mạnh thì chúng ta sẽ cần phải chờ một cái nhịp điều chỉnh của cổ phiếu này thôi chứ ngắn hạn chúng ta cũng chưa uh, chưa nên vội tham gia ở, nhóm này chúng ta chúng ta có cái cơ sở để chúng ta chờ đợi những vùng giá thấp hơn ít nhất nó phải tạo được một cái vùng giá tích lũy tích lũy trước khi anh chị uh, cân nhắc anh chị mua vào chúng ta nhìn sang những cái trường hợp gọi DGC là một trường hợp mà trước đó cũng rất là mạnh chị thấy DGC trong đó trường hợp mà trước đó nó nó tăng giá rất là mạnh và sau khi nó tạo có một cái nến nó tạo cái vùng đỉnh vùng bán rất mạnh cái nến này và khối lượng gia tăng thì nó cần rất cần thời mất rất nhiều thời gian để nó nó nó tích lũy trở lại trước khi nó bước vào nhịp tăng mới đúng không ạ thì những cái cổ phiếu bất động sản thì cá nhân linh nghĩ thì nó sẽ nó sẽ cần một thời gian như thế này trước khi nó có thể trở lại được cái um, cái nhịp tăng mới hay là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp nó các doanh nghiệp bất động sản nó thể hiện một cách uh, tích cực hơn trong cái quý 4 này thì uh, chúng ta mới có thể kỳ vọng cái nhóm này nó nó nó trở lại sau đó thì ngắn hạn uh, bất động sản thì linh nghĩ rằng anh chị nên uh, chờ đợi ở những cái cái cái thời gian tới chờ một cái nhịp điều chỉnh nếu có của, của, của cái nhóm này để chúng ta tham gia thôi ngắn hạn tốt nhất chúng ta anh chị nào nếu có chúng ta có thể cân nhắc chúng ta uh, gọi là chốt lời ta chốt lời trong ngắn hạn thì chúng ta chờ những cái vùng giá thấp hơn để chúng ta mua vào Dạ vâng, em xin cảm ơn phần phân tích vừa rồi của anh Linh ạ. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư Hoàng Anh về xu ờ, hướng nắm giữ KSB và Novaland. Um, KSB, xem một chút về cổ phiếu này. À, KSB cũng thế anh chị ạ. KSB là cổ phiếu mà cũng được ờ, nói chung là hưởng lợi từ cái làn sóng đầu tư công là những doanh nghiệp về ờ, về đá xây dựng trong thời gian vừa qua bên cạnh những, những cổ phiếu như là về xi măng hay là những về uh, xây lắp công trình như Fecon thì nhóm này cổ phiếu nhóm này cũng có cái giai đoạn cái nhịp tăng vừa rồi cũng khá là tốt tuy nhiên thì cũng giống như các ờ, cổ, phiếu ờ, khác thôi thì cổ phiếu ờ, KSB trong phiên ngày nay có phiên bị chút lời khá mạnh cái đến gần như là bao phủ toàn bộ cái cái hai phiên tăng vừa rồi khối lượng giao dịch cũng bán ra cũng khá là lớn so với trung bình hai phiên do đó thì KSB nếu mà ở, ở cái cái cái vị thế mà mà đang hỏi về chiều nắm giữ cổ phiếu đúng không nhỉ nhỉ đúng rồi à, về chiều nắm giữ cổ phiếu này thì um, sau một phiên giảm mạnh à, ngày hôm nay nếu mà anh chị à, à, đã đã mua vào ở những cái thời điểm mà mà mà, mà mới chớm vượt này này thì chúng ta có có có cái cơ sở để chúng ta có thể chúng ta nắm giữ tiếp thôi tuy nhiên thì um, cá nhân linh nghĩ rằng sau một cái phiên giảm mạnh này chúng ta cần quan sát một hai phiên sắp tới xem cổ phiếu nó có một cái sự hồi phục không sắp tới không để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra hay chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ mã này uh, bởi vì là cái nhịp uh, để bán ra một cổ phiếu bán cổ phiếu nó khá là khó khó hơn rất nhiều so với việc chúng ta mua vào một cổ phiếu à, linh cũng không rõ là cái trạng thái KSB này của của anh chị khách hàng như thế nào ờ, tuy nhiên thì cá nhân sau một cái phiên giảm như này thì anh chị có thể quan sát cái diễn biến của phiên ngày hôm sau ấy, nếu nó tiếp tục nó vi phạm cái cái điểm thấp nhất của cây nến ngày hôm nay cái nến này thì anh chị có thể cân nhắc anh chị bán ra trong ngắn hạn ấy. thì đó là cái cái um, câu trả lời cho cổ phiếu uh, KSB tiếp theo cổ phiếu gì nữa cô nhỉ Novaland này cả. À, Novaland thì anh chị thấy rằng sau một cái nhịp à, tăng rất mạnh rồi thì cổ phiếu nó có một cái giai đoạn đi ngang đi ngang trong cái hộp này đây trong cái hộp này à, trong một vài phiên vừa rồi thì tưởng thực trường như cổ phiếu nó vượt phải cái, cái hộp này để nó, nó xác nhận nó tăng tuy nhiên thì những phiên sau đó không à, cổ phiếu không duy trì được cái tín hiệu tích cực nữa và lại chui vào lại lại lại giảm và vào trong cái hộp này à, thì nhìn về diễn biến của Novaland ở thời điểm hiện tại thì à, à, nếu anh chị à, đang nắm giữ cổ phiếu này chúng ta có thể chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này và chúng ta xem quan sát cái vùng vùng cái hộp này, này cái đáy dưới của hộp này xem là có nó có vi phạm cái cái vùng này trong một vài phiên sắp tới không để chúng ta bán ra à, còn nếu chúng ta à, đấy là cái kịch bản cho cổ phiếu um, Novaland trong cái cái các các phiên sắp tới anh chị nếu đã mua vào thì chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta nắm giữ cho đến khi nó vỡ cái vùng giá này nó xác nhận là nó vi phạm cái vùng tích lũy này để nó và nó nó nó giảm vỡ vùng này thì anh chị ờ, cân nhắc bán ra thôi thì đó là cái chia sẻ của linh về cổ phiếu uh, Novaland ạ. Uh, ờ, Zimendep là một cổ phiếu, cổ phiếu cảng biển trong giai đoạn vừa rồi cũng uh, rất nhiều nỗ lực để vượt cái vùng địch ngắn hạn đã tạo trước đó đâu đó quanh vùng năm ba năm bốn tuy nhiên thì uh, phiên ngày uh, hôm nay cổ phiếu cũng đã bị chịu áp lực uh, giảm điểm chung của thị trường uh, và giảm trở lại cái đến ngày hôm nay cổ phiếu cũng giảm gần 3 phần trăm thanh khoản phiên giảm ngày nay cũng không thực sự lớn nó chỉ có ngang với trung bình của qua mi phiên thôi và chúng ta thấy nếu chúng ta nhìn trở lại lịch sử chúng ta sẽ thấy rằng cổ phiếu này nó đang đang giao dịch ở quanh cái vùng cái vùng em 50 này. cái vùng mà trước đó đã đã đã rất uh, tôn trọng cái vùng này vài phiên gần đây đúng không ạ rất là tôn trọng cái vùng MA 50 này à, thì cá nhân linh nghĩ rằng cái vùng uh, khách hàng hỏi chiều gì uh, nhận định thôi à, cá nhân cá nhân linh nghĩ rằng là uh, chúng ta sẽ quan sát những cái cái vùng giá tiếp theo của của uh, của Zimdev ở cái vùng giá quanh 50 này, này là cái vùng mà trước đó cổ phiếu đã đã một lần vượt qua và chạm và bật tăng trở lại chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá ở quanh cái vùng giá này để chúng ta à, xem là chúng ta có có nên à, gọi là tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta cân nhắc chúng ta à, bán ra trong ngắn hạn à, về cái trạng thái của cổ phiếu này thì linh nghĩ rằng nó cũng chưa có một cái tín hiệu sau phiên này thì nó cũng chưa có một cái gì đó nó nó nó tiêu cực trong phiên ngày hôm nay đâu ạ bởi vì cái đến giảm và cái khối lượng nó cũng chưa cho thấy một cái à, cái cái à, cái tiêu cực ở phiên ngày hôm nay à, tuy nhiên thì nếu anh chị đang nắm giữ thì anh chị nên quan sát thêm ở cái vùng giá năm quanh quanh 50 là cái vùng đáy trước đó đã tạo còn anh chị mua mới thì chúng ta tất nhiên chúng ta cũng có cơ sở chúng ta chờ đợi rồi chúng ta cũng chưa vội chúng ta tham gia khi mà à, cái đỉnh ngắn hạn à, quả cổ phiếu đâu đó quanh vùng năm ba năm tư nó vẫn chưa được à, chưa được vượt qua à, và nó đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi nên là những, những cái vị thế giao dịch trong ngắn hạn của cổ phiếu này chúng ta nên chờ đợi chúng ta chưa chưa chưa có chưa cần vội ở cổ phiếu này tiếp theo cổ phiếu gì cô nhỉ ờ, oi oil cổ phiếu oi thì cổ phiếu oi sau khi vượt cái vùng đỉnh trong à, phiên ngày hôm qua cổ phiếu này hôm nay đã, có một cái nến mà test lại cái vùng à, cái vùng à, vùng giá này Ờ, khối lượng của oi bán ra ngày hôm nay cũng chưa cũng không thực sự lớn nếu mà so với phiên vượt đỉnh ngày hôm ờ, hôm kia thì phiên bán ngày hôm ờ, hôm nay cũng không thực sự lớn và có lẽ nó sẽ ảnh hưởng ở bởi thị trường chung trong phiên ngày hôm nay thôi à, bên cạnh đó dụ của PVD PVD trong ngày hôm nay thì cũng chúng ta thấy rằng là cũng không bị ảnh hưởng quá quá lớn của thị trường thậm chí PVD hôm nay còn đã có thời điểm cổ phiếu lên đến đến gần giá 29 và bị áp lực bán trở lại vào cuối phiên chiều thôi nhóm dầu khí thì phiên ngày ngày hôm nay cũng chưa có cái tín hiệu nó nó nó, nó xấu đâu anh chị ạ Thế do đó thì anh chị có thể quan sát thôi. Nếu chị đang nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có thể quan sát cái vùng giá 16 này, quanh 16 trong à, một vài à, phiên sắp tới xem là cái vùng này nó có có giữ được hay không để chúng ta quyết định là chúng ta tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này hay chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra. Còn nếu được chiều mua vào chúng ta sẽ chờ chờ cái tín hiệu vùng 16 này đang là cái vùng mua rất tiềm năng của cổ phiếu này trong trong một vài phiên sắp tới chúng ta chờ sẽ chờ những tín hiệu giá xác nhận trở lại nhịp tăng để chúng ta cân nhắc chúng ta mua vào cho cổ phiếu oil thôi. Thì đây là một cổ phiếu cũng khá là là là cái diễn biến giá cũng khá là tích cực trong cái phiên vừa rồi tiếp thì gì quên MSR MSR MSR thì hôm trước uh, ngày hôm qua thì anh chị cũng có có cho cũng có hỏi về cổ phiếu này chúng ta thấy cái vùng mà vùng 26 này là cái vùng mà quyết định lịch sử cổ phiếu này trong lịch sử và ngày hôm nay uh, cổ phiếu đã có một cái phiên giảm khá là mạnh vỡ khỏi vùng này đó thì um, nếu mà chiều uh, chiều chiều ờ, mua vào cổ phiếu này thì tất nhiên chúng ta có cơ sở chúng ta chờ đợi rồi chúng ta cũng không phải vội ở ờ, cổ phiếu này cái vùng ờ, cái vùng hỗ trợ tiếp theo của cổ phiếu nó sẽ nằm đâu đó quanh cái vùng giá này hay uh, vùng 23.5 đến 24 cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát cái diễn biến giá cổ phiếu ở vùng này để chúng ta xem chúng ta có cân nhắc chúng ta mua vào hay là chúng ta à, mua vào ngắn hạn cổ phiếu này không còn à, tín hiệu sau phiên ngày hôm nay của cổ phiếu um, MSL nó nó nó hơi tiêu cực khi mà nó đã phá vỡ nó đã đã bán còn là gọi là đóng cửa dưới cái, thân đến cái cái gọi là cái điểm thấp nhất của cái đến ờ, trước đó ờ, và khối lượng giao dịch cũng có chiều hướng gia tăng trở lại do đó thì à, cá nhân linh nghĩ rằng là nếu anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta nên quan sát một vài một vài phiên sắp tới xem là nó có hồi phục nó nhanh chóng hồi phục trở lại cái vùng 26 này không để chúng ta cân nhắc là chúng ta nắm giữ tiếp hay chúng ta bán ra trong ngắn hạn còn nếu anh chị mua vào ấy, thì anh chị có cơ sở để anh chị chờ những cái vùng giá thấp hơn nếu có để anh chị um, mua vào cổ phiếu này uh, trong ngắn hạn Ờ, dạ vâng. Ờ, tiếp theo thì uh, chúng ta có câu hỏi về các cổ phiếu uh, nắm giữ đối với KBC và LDG Thì anh Linh có thể giúp nhà đầu tư giải đáp thắc mắc về nắm giữ các cổ phiếu trên không ạ? BC thì Linh cũng vừa trao đổi với anh chị đấy thì à, chúng ta có cơ sở để chúng ta nắm giữ khi mà chúng à, cổ phiếu đã vượt địch và đang à, phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cũng bán khá mạnh, bị chốt lời khá mạnh trong phiên ngày và chúng ta có cơ sở để chúng ta chúng ta có thể tiếp tục nắm giữ và chúng ta quan sát cái vùng giá quanh cái 4 46 47 này trong cái sắp tới xem nó có giữ được vùng giá này không để anh chị quyết định là anh chị bán ra hay là anh chị tiếp tục anh chị nắm giữ cổ phiếu này cái gì nữa nhỉ Long Điền Long Điền là cổ phiếu cũng cũng tăng à, khá mạnh ra vừa rồi thì hôm qua linh có trao đổi với chị là Thang Điền đã có cái vùng à, đỉnh ngắn hạn trước đó đâu đó vùng rong 12 hôm nay đã chạm cái vùng quanh vùng giá này và bật à, giảm trở lại thì hai phiên ngày hôm nay chúng ta thấy hai phiên mà khối lượng của Long Điền bán khá là mạnh hai phiên liên tiếp khối lượng giao dịch lên đến 30 triệu một phiên đó và kèm theo đó là cái cái cái cái nến bị bán khá là mạnh trong phiên ngày hôm nay do đó thì cá nhân Linh nghĩ rằng là những cổ phiếu nó đã tăng nóng trong cái cái cái nhịp vừa rồi khá nóng trong nhịp vừa rồi này thì à, cái cái cái um, xác suất mà cổ phiếu nó nó nó bị điều chỉnh trong à, một vài phiên sắp tới nó sẽ là khá là cao à, do đó thì ở những trường hợp này anh chị có thể à, cân nhắc nếu có hồi phục trong à, một một hai phiên sắp tới để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra thôi trong ngắn hạn thì ạ để chúng ta chốt lời chúng ta bảo toàn cái lợi nhuận mà chúng ta đã kiếm được ở cổ phiếu này trong cái thời gian vừa rồi bởi vì cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này nó nó nếu có nó ở vùng khá xa đâu đó được tận vùng giá chín này ạ rồi nếu anh chị mà có có lãi rồi thì anh chị có thể chủ động anh chị à, à, căn để anh chị chốt lời trong một vài phiên sắp tới nếu cổ phiếu nó hồi phục trở lại. Dạ vâng. Ờ, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về xu hướng nắm giữ với cả VGC và PVI thì anh Linh cũng đã đưa quan điểm ra sự đối với cổ phiếu VGC thì uh, liệu uh, anh Linh có thể trả lời giúp nhà đầu tư câu hỏi về nắm giữ với cả cổ phiếu PVI không ạ? Ờ, nhóm bảo hiểm là hôm nay cũng bị uh, nhóm bảo hiểm hôm nay cũng bị chốt uh, bị chốt lời khá là mạnh thì PVI cũng là một không cũng không phải ngoại lệ chúng thấy PVI trong cái nhịp vừa rồi của cổ phiếu tăng cái nhịp tăng của cổ phiếu PVI này nó khá là khó để chúng ta có thể chết định trong ngắn hạn đối với những cổ phiếu này đúng không ạ thì sau một nhịp tăng này gần như cổ phiếu nó trả lại khá nhiều đây nhịp tăng từ um, từ 442 đây sau đó này nó trả lại 40 tiếp theo là từ à, tăng lên 54 sau đó trả lại 49 thì cái cổ phiếu này là một cổ phiếu rất khó để để giao dịch trong ngắn hạn cổ phiếu này biến động của cổ phiếu trong một vài phiên gần đây nó cũng khá, khá là lớn phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã giảm điểm giảm điểm à, nếu mà anh chị à, anh chị mà mua đã mua cổ phiếu này thì à, cá nhân linh nghĩ khi mà anh chị mua vào một cổ phiếu ấy, thì mình cũng anh chị nên xác định sẵn cho mình một cái mức giá cắt lỗ từ đầu đó là cái kế hoạch giao dịch ban đầu của anh chị tức là nếu mà vi phạm vùng nào thì anh chị sẽ cắt lỗ thì nó sẽ chủ động hơn trong cái việc anh chị giao dịch tránh trường hợp chúng ta bị bị động trong cái việc mà mà mà thị trường nó biến động quá mạnh ví dụ như phiên ngày hôm nay đúng không ạ à, cá nhân linh nghĩ thì uh, nếu mà anh chị mà mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì sau phiên ngày hôm nay vì nó giảm khá là mạnh rồi thì có một cái vùng hỗ trợ tiếp theo đâu đó nó nằm quanh vùng 46 ấy này là cái vùng mà mà mà hỗ trợ quan trọng tiếp theo của cổ phiếu này à, ở những cái trường hợp sau một cái phiên ngày hôm nay nếu mà chúng ta chưa quyết liệt chúng ta bán ra thì khá là khó để chúng ta có uh, đưa ra những cái hành hành động ở phiên ở thời điểm hiện tại đặc biệt là nếu mà cái giá mua giá vốn của chúng ta nó quá nó quá quá cao thì hiện tại thì ở những phiên này anh chị còn cá nhân lý anh chị à, nó chưa hề vi phạm cái à, cái xu hướng đâu anh chị nhé nếu mà anh chị nào giao dịch theo xu hướng ấy, thì nó chưa hề vi phạm cái xu hướng của cổ phiếu này trong cái cái cái nhịp tăng vừa rồi tuy nhiên thì với cái diễn biến à, biến động mạnh trong trong cái phiên ngày hôm nay thì anh chị có thể cân nhắc một vài phiên tới nếu cổ phiếu nó hồi phục trở lại thì anh chị nên cân nhắc anh chị bán ra cổ phiếu này để mình chuyển sang những cổ phiếu khác mà nó có có có ừ. um, cái cái cái, cái, cái, cái biến giá nó tích cực trong cái thời gian vừa rồi ạ Dạ vâng, tiếp theo nhà đầu tư ờ, Việt Hùng có câu hỏi là Techcombank thì ờ, với tình hình hiện tại điểm mua gia tăng sẽ là ở đâu ạ? À, Techcombank thì phiên ngày nay khá là tích cực giống như ờ, nhóm cổ phiếu ngân hàng thì Techcombank hôm nay cũng là một khá là tích cực thì cá nhân linh nghĩ thì uh, nếu mà anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này cổ phiếu Techcombank này uh, cổ phiếu đang có một cái vùng đỉnh trước đó là vùng 54 này uh, là cổ phiếu nó chưa vượt qua được do đó thì uh, đối với cổ phiếu này thì linh nghĩ rằng anh chị có thể cân nhắc mua vào nếu cái vùng nó vượt lên trên cái vùng giá vùng vùng vùng 54 đến 55 ờ, này cái vùng giá này và một cái nến vượt này à, thì uh, khi vì anh chị đang nắm giữ cổ phiếu này rồi sau đó nếu mà chúng ta có hai kịch bản một là anh chị sẽ mua khi mà cổ phiếu vượt vùng này hai là anh chị sẽ mua nếu mà à, cổ phiếu nó vượt và nó điều chỉnh trở lại bởi vì cái đỉnh gần đó cổ phiếu này nó khá là gần đấy nó khá là gần cái vùng này đâu đó quanh 58 này đó thì cá nhân linh nghĩ thì ờ, đối với trường hợp này thì linh sẽ chờ vượt sau đó điều chỉnh trở lại để, để để mình tham gia bởi vì khi đó nó đã chính thức nó nó xác nhận rằng là đã vượt qua được cái vùng cái vùng kháng cự và test trở lại để chúng ta mua vào thì nó sẽ sẽ yên tâm hơn là cái việc chúng ta nếu chúng ta mua mua theo kiểu vượt vùng năm tư này thì nó sẽ có những rủi ro chúng ta bị dính những cái cái đỉnh sau đó điều chỉnh trở lại thì uh, đấy là cái cái cái chia sẻ của Linh về trường hợp uh, của Techcombank anh chị có thể chờ nó vượt hẳn cái vùng 54 sau đó điều chỉnh trở lại để mình mình gia tăng vị thế bởi vì khi đó cổ phiếu đã chính thức nó xác nhận nó vượt qua được vùng giá này rồi thì cái ờ, cái xác suất để nó vượt qua vùng 58 ấy và nó đi test 54 này, nó vượt 58 nó sẽ cao hơn thì đấy là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu Techcombank là cổ phiếu cũng, cũng khả đáng quan tâm trong ờ, một vài phiên sắp tới nếu có điều chỉnh Vâng, nhà đầu tư Bích Hợp cũng cùng chủ đề banh là muốn hỏi anh Linh nhận định về cổ phiếu Liên Việt Postbank, à, một cổ phiếu đã tăng rất là tốt hôm nay, tăng trần. À, Liên Việt Postbank là một cái trường hợp mà mà có lẽ chúng ta nhìn nó cũng khá là giống với trường hợp của công thương đúng không ạ? Vì cổ phiếu này là một trong những cổ phiếu mà nó cũng khá là là là yếu trong nhóm banh khi mà nó đã xác nhận cái cái nhịp à, nó không được cái tích cực trên các phiếu khác bởi vì nó liên tục nó thiết lập những cái đỉnh đỉnh sau ở cái đáy sau thôi bên này trước trước này tức là nó đã vào cái cái ờ, xuống giảm này đó thì phiên ngày hôm nay là cái phiên mà cổ phiếu nó nó bật tăng trở lại với phiên tăng tăng ờ, tăng trần và nó đã vượt qua cái cái cái cản chéo này chị thấy cản chéo này này đó thì um, cũng giống như quan điểm của Linh ờ, đã chia sẻ về Techcombank thì chúng ta có thể chờ đợi một cái nhịp nếu nó vượt hẳn như này thì chúng ta có thể chờ đợi một cái nhịp nó retest trở lại nếu chúng ta muốn tham gia cổ phiếu này trong cái uh, à, trong cái dịp sắp tới chúng ta có chúng ta ờ, chờ một cái phiên retest để chúng ta xác nhận được rằng à nó đã vượt và nó retest trở lại thành công để nó bật tăng tiếp trong thời gian tới thì đấy là cái ờ, cái chia sẻ của linh về về phiếu Limited Post Bank ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Linh về phần chia sẻ về Limited Post Bank. Ờ, ở đây em thấy có nhà đầu tư Quang Hưng muốn hỏi thêm anh Linh về nhận định triển vọng của nhóm cổ phiếu thép cụ thể ở đây là Hòa Phát và Hoa Sen trong trung hạn thì anh có thể đưa ra quan điểm của mình với cả nhóm này trong tầm nhìn à, trung hạn đến cuối năm hoặc là sang đầu năm 2022 không ạ? À, nếu chị theo dõi chương trình thì à, trung tâm tư vấn đầu tư hay các chuyên gia cũng đã còn chia sẻ khá nhiều về à, về nhóm ngành thép tức là nhóm này là nhóm mà chúng ta cũng được kỳ vọng có khá nhiều cái câu chuyện cái dữ địa tăng trưởng trong cái quý 4 và trong cái năm tới khi mà cái câu chuyện về về đầu tư công trong thời gian tới nó sẽ được nhắc nhắc đến khá nhiều Ờ, trong nhóm này nếu mà nhìn về trung hạn ấy, thì chúng ta thấy rằng là Hòa Phát đang là một cổ phiếu mà nó có lợi thế rất lớn à, ở thời điểm hiện tại khi mà à, kết quả kinh doanh của Hòa Phát trong thời gian gần đây khá là tích cực đúng không ạ? Thì Hòa Phát là một cái cái cái trường hợp mà linh nghĩ rằng nó khá phù hợp cho chúng ta view theo cái tầm nhìn về mặt trung hạn. À, nhìn về góc độ um, kỹ thuật ở trong cái phiên ngày uh, trong cái cái cái thời điểm ở đây chúng ta thấy cổ phiếu đang trong quá trình retest lại cái cái vùng đỉnh ngắn hạn trước đó đã vượt à, Hòa Phát thì ở trạng thái hiện tại thì Hòa Phát đang tích cực hơn Hoa Sen rất nhiều khi Hòa Phát hôm nay là cái phiên uh, tăng điểm 0,2% trong trong đó thì Hoa Sen là có cổ phiếu mà giảm trong phiên ngày nay giảm 1,9% gần 2% cổ phiếu đã vỡ cái MA 50 đó khối lượng giao dịch của những phiên bán gần đây khá lớn do đó thì cái áp lực giảm của của của Hoa Sen trong thời gian tới nó nó sẽ còn khá lớn à, nên nếu mà anh chị mà muốn mà mua vào cho cái trung hạn ấy, thì vẫn nên ưu tiên những cổ phiếu mà nó có câu chuyện và nó có những cái à, cái, cái câu chuyện tăng giá cái kỳ vọng như là và mọi thứ về yếu tố cơ bản đều rất là tích cực nhưng mà phát để chúng ta có thể à, à, cân nhắc cái nhịp điều chỉnh của nhóm này để chúng ta mua vào cho mục tiêu trung hạn nhóm thép vẫn là cái nhóm được kỳ vọng à, à, khá khá nhiều trong thời gian tới à, thì anh chị có thể tận dụng những cái nhịp điều chỉnh của Hòa Phát sắp tới để anh chị à, gia tăng cho một mục tiêu trung hạn còn hóa sen thì linh nghĩ rằng là mình chỉ cần phải chờ thêm dạ vâng à, tiếp theo ờ, chúng ta có câu hỏi uh, nhận định về VND và TSC thì anh Linh cũng đã đưa ra quan điểm về nhóm chứng khoán và với VND một cổ phiếu rất là khỏe cổ phiếu có thể nói là cổ phiếu khỏe nhất dòng chứng khoán ngoài uh, FTS trong ngày hôm nay còn với TSC thì do tính chất uh, biến động rất là mạnh của cổ phiếu cũng như là tính chất tạo lập nên là chúng nên là nên là chúng tâm tư vấn là cũng ờ, sẽ không đưa ra quan điểm đối với các cổ, cổ phiếu như là TSC. Ờ, nhà đầu tư Quỳnh Trang có câu hỏi nhận định về xu hướng mua thêm với cả cổ phiếu công thương và VRE thì anh Linh có thể đưa ra quan điểm giúp nhà đầu tư Quỳnh Trang không ạ? Công thương gần đây thì có uh, công thương gần đây thì cái sự ra cái diễn biến của giá của cổ phiếu công thương khá là tích cực chúng ta thấy sau một cái nhịp mà cổ phiếu nó liên tục tạo cái cái đáy đáy sau thấp hơn đáy trước thì gần đây cổ phiếu đã đã đã có một cái thiết lập được hai cái đáy sau gọi là hai cái đáy cao hơn cái đáy cao dần đúng không ạ thì cái vùng ờ, đang có vùng kháng cự ngắn hạn của công thương đâu đó trước mắt đâu đó có vùng giá 33 này 33 à, thì ờ, công thương trong một vài phiên gần đây khá là tích cực do đó thì um, hoàn toàn nếu anh chị nào muốn muốn mua thêm cổ phiếu công thương này thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta chờ một cái nhịp điều chỉnh của công thương trong ờ, trong nhịp sắp tới để chúng ta cân nhắc uh, mua vào công thương cho một cái ờ, trong ngắn hạn của phiếu này à, tất nhiên thì nếu mà nhìn vào xu hướng ấy, thì chúng ta thấy công thương nó nó chưa xác nhận cái cái tiếp diễn cái xu hướng đâu chị nhưng mà tuy nhiên thì ờ, à, nó đã xác nhận nó ngắn hạn đã xác nhận cái đảo chiều cái cái cái xu hướng và nó có cái nhịp à, thiết lập hai cái đáy sau cao đáy trước để à, xác nhận một cái cái nhịp tăng giá mới nếu mà nó đóng cửa trên được cái vùng giá này trên vùng giá đâu đó quanh quanh 33 này cái, là cái đỉnh mà trước đó nó thiết lập cái đáy sau thấp hơn thì đó là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát ở ờ, ờ, cổ phiếu này thì ờ, linh nghĩ rằng cũng giống như các phiếu ngân hàng khác chúng ta sẽ chờ một cái nhịp điều chỉnh thôi bởi vì sau một cái giai đoạn mà cổ phiếu nó tăng khá tốt đây này trong duy trì gần như là năm sáu phiên tăng liên tiếp có khối lượng giao dịch thì đây là một cái tín hiệu nó ngắn hạn nó khá là tích cực của cổ phiếu này à, trong à, thời gian gần đây sau đó thì à, anh chị có thể chờ một cái nhịp à, à có thể trong một vài phiên sắp tới nó sẽ tăng cái đỉnh à, cái cái vùng à, kháng cự của nó nó sẽ đâu đấy nó nằm quanh vùng giá 35 nếu nó tăng trở lại nó điều chỉnh thì anh chị có thể cân nhắc anh chị mua mua thêm ở cổ phiếu công thương này À, cổ phiếu VRE là cổ phiếu phiên này cũng khá là tích cực. VRE thì uh, phiên ngày hôm nay uh, cũng tăng đến gần 3% trong phiên ngày hôm nay. Khối lượng giao dịch của VRE cũng khá là tích cực. Cũng giống như công thương thì VRE trong cái nhịp vừa rồi, cổ phiếu này thì trước Linh cứ chia sẻ một chút là cổ phiếu này nếu anh chị giao dịch trong ngắn hạn cổ phiếu VRE này nó cũng khá là khó để giao dịch trong ngắn hạn khi chúng ta nhìn cái lịch sử. Cổ phiếu là biến động nó khá là khá là khó để chết định trong ngắn hạn này. Cứ một nhịp tăng thì sau đó lại điều chỉnh tăng sau đó điều chỉnh khá là khó để kỳ vọng là chúng ta có thể có được một lợi nhuận nó đủ đủ tốt trong cái cho cái giao dịch ngắn hạn ở cổ phiếu um, cổ phiếu VDE này đó à, tuy nhiên nếu mà nhìn về góc độ uh, kỹ thuật ấy, thì anh chị thấy rằng cổ phiếu nó đã nó đã break khỏi cái cái cái trend giảm can ờ, giảm chéo này rồi và nó tăng tăng giá trở lại đúng không ạ thì cái vùng mà mà kháng cự quả hay là vùng ờ, kháng cự quả cổ phiếu VDE này nó sẽ nằm đâu đó quanh vùng giá 33 33 đến 33.5 này, này là cái vùng mà chúng ta sẽ quan sát xem cái phản ứng giá ở vùng này như nào để chúng ta chờ cái cái cái uh, chờ đợi thì chúng ta mua thêm cho cổ phiếu này thôi. Mình nghĩ cổ phiếu này chúng ta có thể cân nhắc mua thêm nếu cái vị thế anh chị đang đang có sẵn và cái vùng uh, đâu đó quanh cái vùng 33 31 này này là cái vùng mà ngắn hạn này là cái vùng hỗ trợ khá là tốt của cổ phiếu này khi mà cổ phiếu đã có những còn ờ, gần chục phiên đi ngang quanh vùng giá này và phiên này là phiên nó bật tăng trở lại ngắn hạn có vùng giá 33 để chị có thể quan sát cái diễn biến một vài phiên sắp tới cổ phiếu nó tiệm cận vùng giá 33 và nó điều chỉnh trở lại để chúng ta cân nhắc chúng ta à, mua thêm cho cổ phiếu VNE. Dạ vâng. À, tiếp theo chúng ta có câu hỏi nhận định về Nam Long thì đầu chương trình anh Linh cũng đã có chia sẻ quan điểm về bất động sản nói chung và cổ phiếu như là Nam Long nói riêng là ngành bất động sản là sau thời gian dài tăng rất là nóng thì hiện tại đang có hiện tượng chốt lời à, và Nam Long cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. À, tiếp theo là chúng ta có câu hỏi về nhận định cho các cổ phiếu PHR và SMC ạ. Uh, ờ, PHR là một cổ phiếu phiên hôm nay cũng khá là tích cực khi mà có thời điểm phiếu PHR đã tăng đến mức uh, cao nhất đến vùng 66 đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái áp lực bán của uh, của thị trường và cuối phiên nó khiến chỉ số đóng cửa ở mức giá 63.5 và chỉ còn tăng lại uh, 1,4% nhưng mà nhìn về cái diễn biến giá của Phước Hòa trong phiên ngày hôm nay chúng ta thấy cái gì ạ? Nó thấy rằng là sau một cái phiên tăng mạnh ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay cổ phiếu tiếp tục duy trì được cái diễn biến ờ, rất là tích cực và đóng cửa cao hơn cái mức đóng cửa ngày trước kèm theo đó khối lượng giao dịch tăng mạnh đến phiên ngày hôm nay thì đây là một cái hiệu rất là tích cực của của Phương Hòa trong phiên ngày hôm nay trong bối cảnh mà à, thị trường các cổ phiếu các cổ phiếu midcap khác của thị trường bị à, áp lực chốt lời rất là mạnh thì như linh có chia sẻ trước đó với anh chị thì à, ngắn hạn cái cổ phiếu này nó sẽ có vùng à, kháng cự đâu đó quanh cái vùng giá 63.5 64 này cái vùng đỉnh trước đó nó đã tạo cái thiết lập được cái đáy sau thấp hơn này này à, và nếu vượt qua được cái vùng giá này thì nó sẽ có cái vùng tiêu hướng tới tiếp theo là đâu đó quanh giá 70 này thì ờ, trung, tâm tư vấn đầu tư có khuyến nghị anh chị mua vào cổ phiếu um, uh, ờ, PR nó nằm ở vùng đó đâu đó quanh 158 này một vài phiên này này và đến thời điểm hiện tại anh có lợi nhuận khá là tốt do đó nếu mà chị đang uh, nắm giữ cổ phiếu này thì anh chị có tiếp tục có cơ sở để nắm uh, nắm giữ tiếp và chúng ta quan sát cái vùng giá 64 này, này sẽ có diễn biến giá như thế nào để chúng ta cân nhắc có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu này cho cái giá mục tiêu tiếp theo quanh giá 70 hay là chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra trong ngắn hạn cổ phiếu BSR. SMC là một trong những trường hợp mà cũng giống nhóm ờ, nhóm ờ, ngành thép ấy, giống khá giống giao dịch khá giống cổ phiếu Nam Kim đúng không ạ? À, cổ phiếu này đã liên tục tiếp thiết lập những cái ờ, những cái phiên đóng cửa sau thấp hơn phiên đóng cửa trước giao dịch ba phiên gần bán gần đây cũng cũng có cái chiều hướng gia tăng ở trên trung bình của của 20 phiên. Sau đó thì ngắn hạn là cổ phiếu um, cổ phiếu um, FMC này cũng giống như ngành, ngành thép nói chung thì uh, trạng thái ngân hàng đang theo chiều hướng này tiêu cực hơn Sau đó thì nếu anh chị nào mà đang uh, đang đang uh, có ý định mua vào cổ phiếu này thì chúng ta chưa vội mua vào trong ngắn hạn còn uh, nếu anh chị um, đang nắm giữ thì chúng ta có thể cân nhắc cái nhịp hồi thì chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra ngắn hạn cho cổ phiếu này khi mà các cổ phiếu lớn ví dụ như hoa sen này rồi nam kim nó đều đều có một cái diễn biến nó khá là là tiêu cực trong một vài phiên gần đây đặc biệt là nam kim ta thấy một cái chút một cái áp lực chốt lời khá là rõ áp lực bán khá là rõ của phiếu Nam kim à, hay của hoa sen đúng không ạ do đó thì anh chị um, ngắn hạn đối với FMC thì anh chị uh, nên cân nhắc chúng ta chờ một cái nhịp hồi phục à, để chúng ta cân nhắc chúng ta bán ra cổ phiếu này à, chúng ta chú ý cái vùng cái đáy thấp nhất của phiếu này đã tạo lập trước đó đâu đó quanh vùng giá 50.5 nếu trong một vài phiên sắp tới mà cái vùng là 50.5 này nó bị vi phạm thì cái cái cái giá mục tiêu tiếp theo vùng hỗ trợ tiếp theo của nó sẽ đâu đó sẽ nằm quanh cái vùng giá à, 1647 này đó thì đó là cái chia sẻ của Linh về cổ phiếu ờ, SMC ạ. Dạ vâng, uh, tiếp theo chúng ta có câu hỏi về uh, thiếu mua cho cổ phiếu VDS ạ. VDS là một cổ phiếu uh, chứng khoán. À, chúng ta thấy uh, VDS cái nhịp uh, tăng này, là cái nhịp mà như là đi ngược với cái nhóm chứng khoán luôn. Nó giống hệt những các cổ phiếu nhỏ, chứng khoán nhỏ khác. Ấy. Tuy nhiên thì sau đó cổ phiếu bị áp lực chốt, chốt khá mạnh những cái phiên giảm khối lượng gia tăng à, và à, giống như các cổ phiếu chứng khoán khác ấy, nếu các cổ phiếu khác thì đã đang đã vượt đỉnh ngắn hạn trước đó rồi thì cổ phiếu này thì hiện tại chưa chưa lên được cái đỉnh ngắn hạn này cho thấy là trong ngắn hạn cổ phiếu này đang đang không không không có thu hút được cái nhiều cái sự quan tâm của nhà đầu tư và phiên ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta thấy cái áp lực bán nếu mà so với các cổ phiếu chứng khoán khác cổ phiếu chứng khoán khác giảm mức độ giảm ít hơn thì cổ phiếu này này giảm gần 3% và gần như đã đã đã lấy hết cái phiên đà cái cái cái cái nhịp tăng của cái phiên ngày hôm qua rồi khối lượng dịch có dấu hiệu gia tăng do đó thì ở cổ phiếu này à, nếu mà anh chị có có quan sát thì chúng thấy đang giao dịch trong một cái vùng giá này thôi cái vùng này và nó chưa có thiết lập được một cái cái xu hướng ừ, rõ ràng trong cái cái thời gian ở đây do đó thì ừ, linh nghĩ rằng à, nếu mà anh chị lựa chọn VDS thì anh chị anh chị nên ờ, lựa chọn phiếu ờ, chứng khoán đã vượt đỉnh để chúng ta tham gia còn ờ, nếu quý vị thì nắm giữ thì chúng ta có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ cổ phiếu này khi mà cái nhóm chứng khoán nhìn chung nó vẫn đang đang duy trì được cái tín hiệu nó nó tích cực trong cái cái ừ, một vài thì phiên giao dịch gần đây Vâng, uh, tiếp theo uh, em có câu hỏi của nhà đầu tư cho chiều mua cổ phiếu Đạm Phú Mỹ ạ. À, Đạm Phú Mỹ thì anh chị thấy rằng Đạm Phú Mỹ tăng khá là khá là mạnh trong cái thời gian vừa qua chúng ta thấy rằng là à, sau một cái nhịp à, điều chỉnh cổ phiếu nó tăng từ à, giá đâu đó quanh 31 lên đến tận sóng 50 đúng không ạ khá là mạnh trong thời gian vừa qua và chúng ta quan sát là đây chúng ta thấy rằng là à, ở cái vùng đỉnh này chúng ta liên tiếp chúng ta thấy ba cái nến mà mà cho thấy thứ nhất là cái thân nến nó khá là nhỏ cái thứ hai là cái um, cái bức trên của nến này khá là dài cho thấy một vùng này là cái vùng mà ba cây nến này cho thấy một cái cái cái uh, cái biên bán ấy họ họ chiếm ưu thế khá lớn ở cây uh, ở ba cây nến này và phiên ngày hôm nay chính là trích là một cái phiên xác nhận biên bán họ toàn hoàn toàn họ chiếm ưu thế và họ đẩy cái giá cổ phiếu này xuống cái mức thấp hơn thậm chí hôm nay là đóng ở mức giảm 6,5% khối lượng giao dịch của hai phiên bán gần đây chị để ý hai phiên bán gần đây khối lượng có dấu hiệu gia tăng do đó thì ngắn hạn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa có cái ờ, điểm mua vào cho cổ phiếu này đâu anh chị bởi vì là cái cái cái rủi ro mà cổ phiếu nó có điều chỉnh sâu hơn trong ờ, thời gian tới nó sẽ nó đang lớn dần khi mà hai phiên gần đây cổ phiếu đang bị biên bán họ đang hoàn toàn ở chiếm ưu thế à, còn nếu anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu ờ, đạo phú mỹ này thì chúng ta có một cái vùng giá này này vùng giá 44 này này là cái vùng giá cuối cùng nếu anh chị cân nhắc là cái vùng dừng lỗ này, cuối cùng chúng ta có thể cân nhắc chúng ta bán ra nếu mà nó vùng này nó bị vi phạm còn mua vào phiếu đạo của Mỹ thì ngắn hạn Linh nghĩ rằng chưa có chưa có điểm mua cho cổ phiếu này đâu ạ. Dạ vâng, câu hỏi vừa rồi cũng ờ, à, câu trả lời vừa rồi của anh Linh cũng đã kết thúc cái phần hỏi đáp uh, của chương trình điều thị trường ngày 13 ngày mùng 3 tháng 11 ngày hôm nay ạ. Uh, với những câu hỏi chưa giải đáp hoặc là các nhà đầu tư có những thắc mắc khác về những cái cơ hội đầu tư trên thị trường cũng như là nhận định về xu hướng của thị trường hay là diễn biến nhóm ngành cổ phiếu em xin phép được để đường link của trung tâm tư vấn ở đây để các nhà đầu tư có thể tiện truy cập và tương tác với các chuyên gia ở trên trung tâm tư vấn nhằm giải đáp những cái thắc mắc cũng như những câu hỏi của mình qua cái đường link m mi gạch uh, tư vấn VN Direct ở dưới đây ạ. Trước khi được uh, kết thúc chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ những cái khóa học hiện tại của VN Direct. Như các anh chị có thể thấy thấy ở trên màn hình ở đây thì khóa thứ nhất em đã có giới thiệu qua là khóa đi trade là giúp anh chị có thể nâng cao cái khả năng uh, giao dịch của mình, khả năng giao dịch tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn à, và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro thì em xin phép được để uh, được link ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như tìm hiểu thêm về khóa học đi trade hiện tại của VN Direct Ngoài ra thì VN Direct cũng đang có các khóa học khác với cả các chuyên gia. À, cụ thể ở đây khóa thứ nhất là khóa đi Digo Life là khóa giúp các nhà đầu tư hoạch định kế hoạch tài chính cá nhân với mô hình tháp tài sản của VN Direct tùy theo định hướng cũng như là uh, uh, cũng như là khả năng ờ, chịu đựng rủi ro hay là hay là ờ, lợi suất mà nhà đầu tư muốn ờ, muốn tìm kiếm đến thứ hai là khóa đi stock là cái khóa giúp nhà đầu tư có thể học thêm về cơ bản và giúp có thể mình có thể hiểu được doanh nghiệp để tự tin đưa ra quyết định đầu tư khóa thứ ba là khóa nền tảng chứng khoán chuyên nghiệp là giúp chúng ta có thể trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán và đưa ra được cái quyết định đầu tư dựa trên những gì mà chúng ta tự thu thập thông tin được và khóa cuối cùng là khóa đi go đi wealth là khóa trang bị kiến thức giúp chúng ta có những đủ những cái công cụ quản lý tài chính